thành hội viên mới ở trên kênh Cảm ơn anh em Trần Anh Dũng, anh em Minh Lâm, anh em Tài Nguyễn, anh em Trần Đức Trung, anh em Trọng Nguyễn, anh em MX Việt và anh em Vũ Đức Việt đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em hàng tháng để ủng hộ kênh, giúp kênh có một cái nguồn thu nhập ổn định. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đặc biệt là tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung với những gì mà anh em đã đóng góp cho kênh. Ở cái thời điểm hiện tại thì anh em Trần Đức Trung là anh em có số tiền ủng hộ nhiều nhất ở trên kênh với số tiền ủng hộ của anh em đã giúp đỡ được tôi rất nhiều Ở trong cuộc sống cũng như là ở trong cái công việc làm youtuber Xin được bật mí với anh em là từ khi mà nhận được cái sự ủng hộ nhiều từ phía các anh em ấy Là tôi đã lên đời con mic của tôi Là con mic này là con mic thứ tư rồi Anh em cũng có thể trải nghiệm cái chất lượng âm thanh của cái mic này phải nói là tuyệt vời Đấy, tôi đã sử dụng được là cho tới nay là đã đến 6 tháng rồi sử dụng rồi từ cái hồi tôi mua là cái hồi tháng 6 Đấy, từ tháng uh, ờ, 3, tháng 4 là bắt đầu có tiền đấy Đấy là tháng 6 là đầu tư con mic ờ, HyperX Mà từ trước đến nay toàn dùng mic rẻ tiền thôi Chưa bao giờ mà dùng con mic nào mà nó xịn đến như thế nên là từ lúc mà dùng cái con mic này để làm Youtube ấy Thì nói thật là cũng chăm làm Youtube hơn Bởi vì là cũng muốn nghe cái giọng mình <laughs> Nghe được giọng mình nhiều hơn ở trong mỗi clip anh em ạ Đấy, anh em cũng có thể thấy là cái cái mic này nghe nó rất là hay đúng không? Đấy là bởi vì là, là đấy mic xịn thôi Tiền nào của đấy thôi Trước đây là cái mic đầu tiên mà tôi dùng Nó chỉ có giá là 200k Đấy từ cái ngày đầu tiên mà tôi bắt đầu và vào tôi làm youtube ấy Là tôi dùng cái mic 200k Sau đó thì lên đời dần dần Đấy lên đến 800 Sau đó lên triệu rưỡi không? Bây giờ là cái mic này nó gần 3 triệu Anh em thấy là đúng là khác biệt đúng không Điều đấy giải thích cho tại sao mà uh, các anh em dạo gần đây có một vài anh em là xem những cái clip cũ của tôi đấy thế giọng nó khác đấy là bởi vì là không phải là giọng của tôi thực ra là cũng, nó cũng có thay đổi một chút về cái cách ăn nói nó tự tin hơn nhưng mà vẫn chủ yếu là nó vẫn là cái mic đấy anh em đấy nó vẫn chủ yếu là do là cái mic cái mic nó khác nhau đấy, nên là giọng nói nó cũng khác nhau <laughs> anh em nghe thế Đấy là có nhiều anh em bảo là đây là hai người Không nha anh em vẫn một người thôi Từ trước cái này vẫn một mình ông Tuấn Cơm làm hết <laughs> Dạo gần đây thì có thêm hai bạn là chuyên uh, biên tập viên thuyết minh clip ngắn thôi nhưng mà hai bạn ấy thì cũng không phải là, là, là làm đều được Cũng có bữa bận, bữa rảnh thì mới làm Đấy Thì các anh em có hỏi về các cái clip ngắn thì Sắp tới thì chắc là cũng sẽ có thêm một vài clip ngắn nữa Để cho anh em, phục vụ anh em ở trên kênh tiktok cũng như là ở trên ờ, youtube short anh em nhá đấy, cái này phụ thuộc vào cái cái cái người mà tôi nhiều <laughs> còn tôi thì uh, clip ngắn thì thực ra tôi cũng không có làm đấy, tôi lồng tiếng vào nghe nó uh, nó không được hợp anh em ạ thế là tôi nhờ cái giọng của hai bạn nữ thì nó hợp hơn đấy nhưng mà hai bạn nữ đợt này thì lại bận quá nên cũng không lồng tiếng được không thu âm được giúp tôi mà ừ, cũng hẹn tôi là sắp tới là cũng quay trở lại làm được rồi thì chắc là sang tuần là cũng sẽ có những cái clip ngắn mới để phục vụ anh em, anh em nhé. Rồi và cái clip ngày hôm nay cũng là một trong những clip đặc biệt ở trên kênh Clip ngày hôm nay là cái clip chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Văn Hậu Thực ra là anh em Nguyễn Văn Hậu là sinh nhật ngày 27 tháng 11 Nhưng mà tôi rất tiếc và lấy làm xin lỗi là không thể nào ra được cái clip đúng vào cái ngày sinh nhật của anh em để chúc mừng sinh nhật anh em được Rất là xin lỗi anh em Và tôi hy vọng là cái clip này tôi sẽ chơi thật là hay để có thể là bù đắp được phần nào cái sự chậm trễ của tôi với một cái món quà sinh nhật muộn kèm theo những cái lời chúc tốt đẹp nhất trong cái ngày sinh nhật của anh em. Và tôi hy vọng anh em Nguyễn Văn Hậu trong cái khoảng thời gian sắp tới sẽ vẫn ủng hộ kênh như là bây giờ anh em nhé. Và trong ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Văn Hậu, anh em Nguyễn Văn Hậu có mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ God Assassin để chúc mừng sinh nhật anh em. Chính vì thế nên hôm nay tôi và anh em ở trên kênh sẽ cùng nhau xây dựng Chúng ta sẽ xây dựng cái bộ God Assassin anh em nhé Và nói chung ấy là xin gì thì cũng thế thôi Xin gì thì uh, tôi cũng sẽ là câu gấu <laughs> Tôi cũng sẽ câu gấu dạo đầu game Đấy Anh em cũng nên có cái thói quen là câu gấu Bởi vì làm sao Khi mà anh em chơi nhiều một cái uh, cái, cái, cái loại cờ nào đấy ấy, chơi nhiều một cái bộ nào đấy thì nó sẽ được máy ấy, nó sẽ tiếp thu, nó sẽ tiếp, tiếp nhận cái thông tin là từ phía anh em và nó sẽ giúp cho anh em ra được nhiều cái bài mà anh em hay chơi nhá. Cái đấy tôi cũng nói rất nhiều lần rồi Tôi nói đi nói lại ở trong những cái trận đấu mà tôi chơi gấu ấy Là tôi cũng nói đi nói lại God Assassin Đồ này thì thực ra ấy là cái tầm này thì chưa ghép nha anh em nhá Bởi vì là hiện tại là cũng chưa ra được co đấy và cũng đang xác định là God Assassin thì chơi con co nào thì là hiện tại là chưa xác định được nên là từ từ hạn ghép tôi tôi cứ bao giờ tôi ra được co rồi bài nó mạnh mạnh tí rồi ghép cũng được anh em nhá còn bây giờ thì cứ nói chung là bài thì cứ bỏ vào thôi để để ờ, coi như là giữ chuỗi thôi à, không phải gọi là giữ chuỗi nhầm mà giữ máu đấy thì cứ cho bài vào thôi bao giờ mà bài mạnh lên được hai sao có ba assassin thì chúng ta cho bài và chúng ta đánh hẳn hoi đấy chúng ta đánh hẳn chỗ thắng luôn nhưng cũng chả phải hẳn hoi đâu đấy rồi đây assassin đấy cứ assassin hai sao thì là đánh được nha anh em nhá cứ assassin mà lên được hai sao thì chỉ cho vào đánh được rồi cái tầm này thì đang phụ thuộc nhiều vào con cầu đá anh em ạ cầu đá nó sẽ giúp gây đam nó sẽ giúp tôi là clear bớt một vài con yếu máu Đấy, ở đây là có tới ba con tung trưởng cơ Nên là cái việc mà clear được một vài con thì nó cũng ờ, rất là được thôi Đồ này thì chắc là chúng ta sẽ ghép được cái chém lan Nếu mà chơi chém lan nếu mà chơi God Assassin đúng không? Chém lan thì đương nhiên rồi, nó sẽ là cho con cáo Chơi God Assassin thì cho cáo God Assassin thì thì nói chung là nếu mà nói về cái sức mạnh của bộ God Assassin ấy Thì nó sẽ không có cái kẹp được Kira anh em nhé đấy nó có có một cái yếu điểm là nó không kẹp được kira bởi vì thực ra cái món đồ kira ấy thì chúng ta nếu mà chúng ta kích hoạt cái món đồ kira khiến cho con con con tướng ấy nó nhận được cái khả năng là là tăng đam tăng máu từ kira thì nó sẽ mất cái khả năng gót anh em nhá nó sẽ mất gót nó sẽ không được nhận cái hiệu ứng từ cái bộ gót Đấy, nên chính vì thế là chúng ta sẽ không ghép không lấy cái món đồ Kira ở trong cái trận đấu này món đồ Kira là một cái món đồ mà chúng ta ngoài cái việc là kích hoạt cái bộ Kira ấy nó còn có cái khả năng là hút máu nữa anh em ạ để tôi xem xem là trận đấu này nó có 9 warrior không có 9 war trận này có khả năng là sẽ có 9 war thằng Hàn Quốc chơi 9 war đấy Clyde 9 war Egosit cũng có khả năng là sẽ chơi Trận này có khả năng là sẽ có người chơi uh, ờ, 9 phe giờ hoặc là 6 bit đấy Cũng chưa biết được Bây giờ mình phải giai đoạn round 8 thôi Mới có đầu game thôi Cũng chưa nói được cái điều gì Nói chung là sẽ lấy món đồ làm thế nào để có thể là counter được Ví dụ như là có 9 warrior anh em ạ Thì chúng ta sẽ phải thủ sẵn những cái đồ hút máu Bởi vì là cái bộ uh, bộ God Assassin ấy nó sẽ không kẹp được vào Warlock đâu Nói chung là nếu mà có 9 warrior thì phải lựa đồ nó phải khéo một chút Để vừa có hút máu lại vừa có đam anh em ạ Về căn bản ấy là nó sẽ là cướp điên Và một cái chém lan Đó chính là hai cái món đồ chấn phái ở trong cái bộ God Assassin Ngoài ra thì nó sẽ phải có những cái món đồ tăng mala Để chúng ta có thể tung trưởng được liên tục anh em nhé Thì nó sẽ là cái bờ linh Vậy là chúng ta sẽ ra được ba cái đồ chấn phái đã cho cái bộ này đã Còn nếu mà ví dụ như là tương lai mà có 9 warrior thì sẽ có một cái món đồ hút máu mà khả năng là tôi sẽ lấy cái um, hút máu trừ giáp cuối sẽ đánh được warrior bình thường ấy ở trong cái bộ assassin 6 assassin mà không chơi god assassin nhá mà chơi 6 assassin kẹp với cả kira ấy là vốn dĩ là cái bộ đấy nó đã có warlock nó đã có có có có kira là nó cũng cái món đồ kira nó cũng đã hút máu được rồi đấy nên là chính vì thế nó không sợ chín warrior làm đâu nó cái bộ gót thì nó lại không có hút máu thì nó lại hơi sợ warrior nhưng mà không sao gót thì nó cũng có nhiều kiểu anh em ạ à, có thể water spirit nó cũng là một con có thể đánh được Đấy rồi lên được hai sao hay quá tôi đã nói rồi là tôi là là, là không phải là tôi đang eco đâu anh em tôi là tôi đang là là là chuẩn bị đánh chuỗi thắng anh em nhé đấy còn tôi không có eco chỉ là tôi đang đợi thôi Tôi đang đợi có một cái cơ hội để những cái con bài của tôi ấy Nó lên được hai sao rồi tôi bắt đầu đánh chuỗi thắng luôn Chứ còn tội gì Eco anh em Chúng ta có gấu chúng ta chơi thoải mái mà Tiền thoải mái Eco thì cũng chỉ là để lấy tiền thôi đúng không Đốt máu lấy tiền nhưng mà tiền tôi có, có thiếu đâu Tiền không thiếu anh em nhá Ra gấu không thiếu tiền Đấy Tôi phải khẳng định với anh em luôn là ra gấu thì không thiếu tiền Mà chúng ta cần là cần gì Cần máu Máu rất quan trọng anh em nhá Tại sao mà lại có top 1, top 2 Là bởi vì là máu chúng ta nhiều Và chúng ta sống sót là cái người cuối cùng sống sót Đấy, thế thôi, cái đơn giản nó, quy tắc của trò chơi nó như thế Thì cái người máu nhiều nhất là cái người chiến thắng Nếu chúng ta càng nhiều máu thì, càng, càng thắng thôi Anh em nhá Thế là thôi, cứ, cứ bình tĩnh Cứ bỏ bài vào thôi anh em ạ Bây giờ thắng một cái là chốt đồ Đấy, tôi thắng một cái là tôi chốt đồ là tôi up cấp vào đánh chuỗi thắng luôn bài này là, là là nói chung ấy là to nói là to thì cũng không hẳn là to nhưng mà nếu mà áp cấp đúng ấy là 11 là lên 7 ấy thì cũng đánh được kha khá thằng đấy ở trong cái game này ờ, nhất là bây giờ là có hai thằng đang có chuối nhưng mà khả năng là rau sau sẽ có một thằng mất chuối đấy một thằng mất chuối ở rau sau thì thôi thì cứ đợi đã từ từ đã đến rao 12 thì tính anh em nhá rao 12 thì tính Nói chung là bây giờ vẫn chưa thua thì cứ để thua thôi Đấy nhưng mà bài thì vẫn để lên bình thường Chứ không phải là bỏ hết ra Đấy chứ không phải là bỏ hết ra anh em nhá Tức là nếu mà bây giờ tôi thắng một cái là tôi up bài bình thường luôn Đấy còn nếu mà tôi thua thì cứ để thua để lấy chuỗi thắng Đấy nó cũng là một cái hay vừa có được cái chuỗi thua Lại vừa giữ được máu Đấy Ui thằng này thì cũng chưa chắc đã, đã thắng đâu nhá Thằng này khi thua tiếp này Đấy nhưng mà tôi bỏ bài vào tôi vẫn có thể giữ được máu à, Khả năng là round này là có thể gây đam không được nhiều hơi đam không được nhiều đâu giết được một con cũng được u uh, đây rồi anh em ơi ui tầm này thì thì thì, thì oánh chuỗi thắng luôn nhỉ <laughs> trông mạnh đấy trông mạnh đấy anh em ạ tầm này bây giờ rau lửa vẫn được không rau lửa đi tôi nghĩ là để rau lửa từ từ đã Round này chốt đồ đã anh em ạ Round này vẫn chưa lên được 6 Bây giờ cứ để 50 tiền ở level 5 được rồi Để tôi chốt đồ đã nha anh em nhá Đồ thực ra là sẽ lấy cái con con con gấu ấy Nó sẽ giống với con cáo Nên là chúng ta cứ lấy đồ cho gấu thôi Đánh giai đoạn đầu game mình lấy đồ cho gấu trước Đấy con con cáo thì tí nữa nó ra Chúng ta chuyển đồ cho cáo Bây giờ chúng ta cần là cần cấp điên cầm chém lan Chém lan blink hay là đợi đến round 15 nhỉ Round 15 chốt đồ bây giờ cứ bỏ bài vào đã Ui gặp thằng này có vẻ bị đẩy nhiều máu này Nhưng mà có ba assassin mà Có ba assassin thì sợ gì Không có ba assassin clear được ba assassin Ui mà nó đẻ nhiều quá Chết rồi Còn một con Còn một con phu kìa Còn một con Whisper Giết chết nó đi Ui không ổn rồi Nhưng mà thực ra không mất nhiều máu lắm Ok Ui nhưng mà thằng kia là mất chuỗi rồi <laughs> Cũng là may mắn là tôi cũng chưa có áp cấp đấy ừ. Thôi eco tiếp anh em ạ Bởi vì là cái thằng kia mất chuỗi ấy là bây giờ chúng ta thực ra nếu mà chúng ta áp cấp chúng ta đánh ấy thì cũng chả có cắt được chuỗi của thằng nào cả. À, từ từ đã anh em. Tôi nghĩ lại rồi. Thực ra nhá, là bây giờ nhá là chúng ta cứ eco đến round 15 chốt đồ có đồ thì mình đánh yên tâm đánh chuỗi thắng luôn được Bây giờ chưa đánh được chuỗi thắng đâu Eco thêm mấy round nữa Bây giờ còn nhiều máu 57 máu Một cái số máu mà có thể chơi được Để tôi lấy thêm con Khan vào Tôi quên mất đấy Đầu game là phải lấy mấy cái con thuộc cái cái bộ God Assassin vào chơi mới được Đấy mà quên à, Bây giờ chúng ta cũng mới chỉ ở level 6 thôi Thì cũng chưa thể ra được mấy con 5 đô Vậy chuyện này có bit nha God Assassin nó cũng không sợ beat đâu Cái bộ Assassin thì nó không sợ beat anh em ạ Assassin nó counter beat mà Nhất là lại chơi lại uh, cáo nữa thì nó chọt cho một phát thì hàng beat nó cũng bay màu đó Không sợ Để xem là trận này có những cái bộ nào mà chúng ta sợ Ở trong cái trận này thì tôi nghĩ là Trong trận này nếu mà đáng sợ thì chỉ có 9 War 9 Warrior là khá sợ Round này có lên up 7 luôn không nhỉ Cấp 7 thiếu tiền Bán con mèo đi Ok Chúng ta có thêm mấy cọc Có cái cọc này nó sẽ có gây một cái lượng đam Cộng thêm 25% đam Giúp cho cái khả năng là, là là giữ được máu nó cao hơn Anh em ạ Thực ra bây giờ kẹp hai con eco vào nó không hẳn là eco nhưng anh em nhá. Kẹp hai con eco ấy, hai con mục sư vào ấy. Hóa ra nó lại là là, là đánh chuỗi thắng. <laughs> Nhiều khi nó lại như thế anh em ạ. Đơn giản là thêm một cái cọc và tăng cái lượng đam lên thôi chỗ này khả năng chín warrior này Thằng này chín warrior Mua toàn warrior này là chín warrior rồi Ê đừng bảo thắng lao này nhá Ui, ui anh em ơi Ăn được cái thằng này luôn này Không Không Hay quá. Không không không không không không. <laughs> Hay quá anh em ơi, lọt có hai con. Hai con này mất hai máu thôi. Một sao. bốn đô thì chắc là hai máu, con này hai máu. Đấy. Ui lại ra gấu đá này. Tôi bây giờ tôi cần mấy con quy giạt được kích hệ nhở Kích hệ gấu Bây giờ vẫn chưa ra con gấu mết Ra gấu mết thì không cần Nhưng mà nếu mà không ra gấu mết Thì chúng ta chơi quy giạt vào kích hệ Rồi, up dần lên 8 thôi Mấy bộ này ý tôi nghĩ là lên 9 luôn Anh em ạ, lên 9 luôn Và bây giờ giả sử như ra con gấu mết ấy là tôi lên 9 luôn Tôi kẹp là 6 assassin kết hợp với cả ba gấu, à 4 gấu ở level 9 Đúng không? Đấy, chơi hẳn level 9 luôn 49 máu, tuyệt vời Bây giờ là, là, là được rồi đấy, dừng lại được rồi đấy Tôi nghĩ là tầm này dừng lại được rồi Bây giờ là, là thiếu mấy con assassin Thiếu một con nữa thôi Một con assassin nữa thôi là là có đủ 6 assassin Đấy Thiếu một con assassin này Và thiếu một con gấu Ở level 8 là thêm một con assassin Chưa đủ Thế này là vẫn phải kẹp eco anh em ạ Tầm này vẫn phải kẹp eco Rồi thì kẹp eco vào thôi Rồi Bây giờ chốt đồ anh em nhá Rao này là phải chốt đồ rồi Để xem nào Chém lan là phải có chém lan lấy đầu tiên Chém lan bờ linh Cướp điên Cướp điên chưa chắc Cướp điên chưa chắc đã cần Chém lan bờ linh hút máu Chuyện này là phải có hút máu này Bởi vì có 9 warrior mà đúng không Ui chuyện này có cả 6 assassin kẹp cọc à Ui thế thì cũng càng đấy 6 assassin kẹp cọc cũng ra được gấu assassin rồi này Căng thẳng phết nhở Căng thẳng phết Ui Ui rồi anh em ơi Gấu assassin lên được 2 sao rồi Thế thì Đập trứng cho gấu assassin Đánh chữ thắng luôn được quá anh em ơi Được đấy Tôi tôi cũng nghĩ là tôi sẽ phải là kích hoạt quy giạt Để tôi gọi con gấu assassin lên hai sao Nhưng mà bây giờ <laughs> tầm này Thôi chốt đồ nào Hơi chậm trễ trong việc chốt đồ Bởi vì làm sao Bởi vì là thực ra ấy, là cái đống đồ này Tôi ghép được ba món đồ tím Tôi phải căn làm nào để ghép được ba món đồ tím anh em, anh em hiểu không Đấy tôi ghép được là cái bờ linh Cái chém lan và cái hút máu Trừ giáp Những cái món đồ quan trọng ở trong cái trận đấu này tôi vừa lấy là tôi phải tính toán mãi tôi mới ghép được đấy anh em ạ chứ không phải là tự nhiên mà mà lấy vào cứ lấy bột phát lấy luôn đâu đây anh em thấy không đấy tôi ghép lốt được cái hút máu trừ giáp xong vậy là tròn đồ luôn ba món đồ tím chúng ta đã phải giữ đồ đến cái rau này thì tại sao chúng ta không coi như là là chuẩn chỉ đúng không đấy phải chuẩn chỉ vào là một quả chuẩn chỉ luôn rồi bây giờ chúng ta có đủ 6 assassin rồi anh em nhá 6 assassin cho vào thôi rồi Đấy, rất hợp lý Vừa mới coi như là mất chuỗi <laughs> Mất chuỗi thua một cái là đủ 6 assassin cho vào Quá tuyệt vời Thật đấy Bây giờ nha, Thôi 8 con thôi 8 con đủ rồi Bây giờ mạnh rồi anh em Bây giờ chưa cần áp 9 vội Bỏ con gấu ra Đấy cọc Lên 9 kẹp cọc vào Mà vớ vẩn bây giờ mà ra con gấu mết nhá Là tôi vẫn còn có thể tham được đấy anh em ạ Tôi có thể tham tôi cho con gấu bết vào tôi lên 9 tôi kẹp 4 gấu với cả 6 assassin Xong tôi dí thẳng lên 10 luôn Phong đủ bộ ở 10 Đấy bắt đầu chơi co là con chuyển dần sang co là cáo kẹp với cả cả cả cọc Đấy kẹp với cả cả cả gót Sorry anh em kẹp với cả gót 4 gót nữa Thì kiếm con khan vào là xong Đấy, tâm lấy mạnh rồi, không sợ đâu anh em ơi, khỏe lắm rồi bởi vì chúng ta có một cái cái cái lượng đồ mà nó là cái, những cái món đồ tím chẵn ở đây ghép được ba món đồ tím ở round 18 đấy anh em gấu assassin hai sao quá khỏe <laughs> Rồi, cái tầm này nói chung là tự tin và anh sẽ thắng luôn <laughs> anh em phải hiểu là đây nó là một con gấu assassin 2 sao và nó có thể gánh tôi đến hết game luôn đấy nhưng mà trận này thì tôi không chơi gấu assassin tôi chơi là là là là là là, là cáo là có chính rồi bây giờ lên 9 nhá lên 9 chúng ta sẽ kẹp 6 assassin kẹp 4 gấu ở level 9 câu gấu tiếp anh em ạ không có vấn đề gì hết tiền thoải mái mà Chúng ta chơi gấu thì không có vấn đề gì về tiền cả anh em nhá Tiền thì nói chung là nó rất là thoải mái Đấy mà round sau tôi gặp cái thằng đang có chuối Khả năng cắt chuối là chắc chắn rồi Không thể nào có thể trượt được với cả bộ này 6 assassin 6 assassin 4 gấu và đang ở round 19 thì khả năng là cắt chuỗi luôn Đấy Thằng này thậm chí là nó còn chưa đủ cái bộ 9 giờ Đây là nó chơi 6 giờ đấy Thôi <laughs> Nói chung là mình xin Mình xin nhá ơ kìa mẹ con gấu nó bay đúng vào trước mặt con tabu anh em ạ vãi đái thật mày quá ôi bờ linh ra chỗ khác được được được được thế vẫn ăn được vãi đái thật may là bờ linh ra chỗ khác đấy anh em ạ hay rồi chết thì con con tabu là thắng rồi cũng đáng sợ đấy cũng đáng sợ <laughs> mày quá anh em ơi có cái mưa linh tí chết tí là không cắt được chuỗi của nó rồi. Bây giờ thì cứ lên 10 dần thôi anh em Đấy anh em thấy tiền nó, thiếu gì đâu Bộ này chơi nói chung là sướng thật Mà tôi mà chơi theo kiểu 6 assassin mà, mà kẹp cọc, kẹp kira các thứ thì bá đạo luôn Nhưng mà trận này phải chơi god assassin nữa nó khó hơn Cũng rất là may trận này là câu down gấu assassin đấy Chơi nó cũng dễ hơn rất nhiều Đấy, nhiều anh em hỏi tôi là làm nào để chơi được God Assassin thì đây nha anh em nhá <laughs> Đấy, chơi God Assassin anh em cứ xây dựng như này như tôi thôi Đấy, còn còn làm sao ra là con gấu Assassin thì tôi không nói <laughs> Đuổi, tôi, tôi có nói mà Tôi có nói có phải tôi không nói đâu Tôi nói nhiều rồi Phải qua là anh em, có khi là anh em thấy là, là có vẻ như là anh em không quan tâm lắm nên anh em bỏ qua những cái tình tiết mà tôi nói trước đây Đấy là nếu mà anh em muốn chơi cái bộ này thì anh em cứ chơi nhiều tôi, Anh em cứ chơi thật là nhiều vào cho tôi Nhá Ý tôi nói là chơi nhiều cái con gấu ấy Thì rồi anh em sẽ được ra nhiều gấu Anh em cứ tin vào tôi Đấy, tôi chơi nhiều gấu mà nên là nó dễ ra Thế thôi Cái đợt mà tôi chơi, uh, tôi không chơi gấu nữa ấy Tôi không câu gấu nữa là Y như rằng là khi mà tôi vập vào tôi câu gấu là nó không ra Nhưng mà tôi cứ chơi trận nào tôi cũng chơi gấu Đấy, 10 trận liên tiếp, 20 trận liên tiếp Thì máy nó nhận ra là tôi thích chơi bộ gấu Đấy, nó nó gọi là cái gì? Trí tuệ nhân tạo anh em nhá AI đấy AI là tiếng Việt nha anh em nhá, còn tiếng Anh thì nó là AI Đấy, công nghệ AI nha anh em nhá Thì nó cứ nhận ra chúng ta thích chơi cái gì nó sẽ cho chúng ta chơi cái đấy thôi Đấy, anh em cứ tin ở tôi Nó là chính xác, nó là như thế đấy ừ, Không phải là đây là lừa đâu Nhưng anh em nhá Anh em cứ thử đi rồi anh em biết đấy còn tôi tôi đây kinh nghiệm của tôi rồi chơi nhiều là biết đấy nó có một cái là hay ở cái chỗ là đây là một cái kiểu nó cũng giống như là facebook nó cũng giống như là tiktok thôi nó có cái công nghệ ai giúp cho nó nhận định được là người chơi thích gì cũng giống như là facebook thì nó nhận định xem là cái người xem người ta thích gì người ta muốn mua cái gì thì người ta sẽ quảng cáo người ta sẽ dựa vào đấy người ta đề xuất quảng cáo cho cái người người ta sử dụng Facebook hoặc là TikTok hoặc là YouTube thì cái này nó giống thế nó sẽ đề xuất cho chúng ta chơi những cái bộ mà chúng ta hay chơi đấy nó thích nó biết chúng ta thích chơi cái bộ gấu đúng không thì nó sẽ cho chúng ta chơi bộ gấu đấy để làm sao để cho chúng ta gắn bó với game lâu hơn nhiều hơn đấy chúng ta giành được dễ dàng giành được chiến thắng thì chúng ta sẽ sẽ sẽ sẽ gắn bó với game lâu hơn đấy thay vì cái việc là chúng ta chơi và chúng ta không ra những cái bộ chúng ta thích chúng ta không thích chơi đấy chúng ta không chơi ui đây rồi anh em thấy chưa tôi bảo rồi mà tôi tôi, tôi chơi toàn assassin kẹp gấu <laughs> nó ra dễ lắm anh em đấy, gấu thì thế nào cũng ra bởi vì chơi không assassin kẹp gấu thì cũng là Egosit kẹp gấu cũng là saman kẹp gấu cũng là là là mết kẹp gấu anh em thấy tôi toàn chơi mấy cái bộ này mà ra nhiều nhiều lắm anh em ạ đấy còn một cái nữa nhá thay vì cái việc anh em chơi nhiều anh em có thể làm butter bat đấy cũng là một hình thức để có thể ra được cái phần trăm ra được cái bộ anh em đang chơi nó nhiều hơn so với những cái người mà không làm nha anh em nhá thì cũng giống như là tôi chia sẻ vừa nãy thôi đấy chia sẻ đi chia sẻ lại cái vấn đề là <laughs> không biết là tôi có đang quảng cáo cho nhà phát hành không nhỉ anh em đoán xem không biết là tôi đang có quảng cáo đang có nhận cái đồng tiền quảng cáo là ở nhà phát hành không mà tôi có vẻ quảng cáo cho anh em làm tiền hơi nhiều <laughs> không biết anh em nhá cái này thì anh em đoán thôi đấy còn thực ra thì đấy nó cũng uh, ờ, lạp vào nó cũng khác đấy anh em lặp mua battle pass này anh em lặp vào mua đồ ờ, skin này thì cái tỷ lệ nó ra bài ờ, nhiều hơn đấy anh em tin tôi nhá không lừa đấy cái này nó là sự thật đấy tỷ lệ ra bài nó sẽ nhiều hơn rất nhiều nhá không ít đâu rồi còn cái lý do tôi lại giải thích để cho anh em thấy hợp lý đấy có nhiều anh em biết rồi anh em chưa biết thì tôi giải thích đấy có thể là anh em lần đầu tiên xem video clip này của tôi thì tôi cũng giải thích luôn là tại làm sao như vừa nãy thôi anh em đấy là khi mà anh em lạp vào tức là anh em bỏ tiền ra đúng không anh em bỏ tiền ra để anh em chơi game bỏ tiền ra để anh em được những cái lợi thế hơn người khác <clears throat> thực ra thì là như này đứng về cái mặt kinh doanh anh em ạ nếu mà tôi là cái nhà phát hành game ấy thì tôi cũng thế thôi tôi sẽ muốn là những cái người mà chịu bỏ tiền ra người ta sẽ gắn bó với game nhiều hơn đấy chính là cái lý do nếu bây giờ mà anh em làm tiền vào mà anh em lại thua nhiều đấy thì thực ra là anh em sẽ bỏ game sớm thôi mà bỏ game sớm ấy thì anh em sẽ không làm nữa đấy bởi vì là bỏ game rồi còn làm cái gì nữa đúng không đấy chính là lý do làm sao mà những cái người bỏ game ấy là những cái người mà thua nhiều thì khi mà anh em lạp vào thì tức là nhà phát hành người ta xác định được ông này là ông có tiềm năng đấy có tiềm năng thì sẽ có một cái gì đấy nó sẽ hơn những người khác Đấy, khi nạp tiền vào thì thôi có ưu tiên thêm một chút Ví dụ như là cái phần trăm tỷ lệ ra Ví dụ 5 đô chẳng hạn nhá Bình thường thì ở level 10 nó là 5% đúng không Đấy, 5% ra 5 đô Nhưng mà bây giờ tôi cho ông lên thêm 6% Ờ, thì cũng là thêm một phần trăm thôi Nhẹ nhàng thêm một phần trăm Hay là những cái con có sẵn ở trên bàn cờ chẳng hạn Đấy, rôn cái tỷ lệ của những cái con Ví dụ bình thường nó là 10%, trăm chẳng hạn Thì giờ lên 15% Thế thôi, nhẹ nhàng gọi là, là, là tăng thêm cái phần trăm cái bài ở trên bàn cờ đó ra cho những anh em nạp tiền để các anh em có thể dễ dàng là chơi con game này hơn, dễ dàng chiến thắng hơn để là anh em gắn bó với ờ, game này lâu hơn đấy và chịu chi tiền hơn <laughs> đó điều đương nhiên anh em ạ nói chung là con game nào cũng thế thôi con này thì nó ít lộ hơn thôi đấy còn nói chung là nó cũng như nhau thôi anh em ạ ok đây chốt cái món đồ ờ, là, hút máu trừ giáp rồi anh em hút máu trừ giáp anh em nhé ở đây là có hút máu trừ giáp Đây rồi, God Assassin Hút máu trừ giáp đã này, tôi chốt này Ok Đây, giảm hồi chiêu Quá tuyệt vời Ui chuyện này có assassin anh em nhá Assassin to phết rồi đấy Có khi lật kèo đấy Vớ vẩn lật kèo à? Nó có cái con gấu assassin 2 sao Vãi đái thật Gấu assassin 2 sao nhá Và và và có đồ trần phái nhá Kira các kiểu có thử đấy anh em ạ Nó hơn cái bộ này của tôi Tôi là thực ra tôi lấy cái cái cái, cái đồ cho cái con gấu assassin này ấy, Thì nó lại nó nó nó không phê như cái bộ kia đấy thực ra cái bộ của tôi ấy nó là cái bộ là là chơi vào chuyển sang gót cơ nhưng đồ nó sẽ kém hơn Lấy cái đồ đánh gót anh em ạ mà Thằng kia là đồ là đồ kẹp Kira rồi đồ uh, Các cái đồ mà nó đánh ờ, theo kiểu là Assassin 6 Assassin kẹp cọc ấy Nên là nó sẽ khỏe hơn Ok Vốn tiếp rồi Ra con khan thì chuyển anh em nhé, Ra khan thì chuyển Cáo này cáo rồi tí nữa thay cho con uh, tí nữa sẽ phải thay một con con con gì nhỉ thay hai con cơ tức là water spirit cũng sẽ phải bỏ đúng không tí nữa tôi thay thì ta, chắc là thay cho con uh, con sao breaker thôi là được Đây gặp thằng này thằng chín f này, chín feather cắt được chuỗi của nó không? Cắt nổi không nhở Chí Feather chưa có đồ chống chống Feather Ui không được rồi anh em ơi Thua rồi, thua rồi, thua thua Thua thua Thua Gấu Assassin không đánh được con cây đâu anh em ạ Thua Nếu mà bộ này của tôi có Kira thì mới ăn được Còn không có Kira thì không không không có đam để giết cây Mất chuối cho thằng này mới căng nhá. Này đồ trâu quả anh em ạ Giáp xoay rồi chèn thánh không không cỡ, không đỡ được Ui mất 6 máu cơ. Kéo lên được hai này Đó Giờ xin con khan nữa nào Cho tôi xin con khan chưa có khan nên là tôi cũng chưa kẹp gót vào vội anh em ạ từ từ đã cứ từ từ thôi cũng chưa phải vội lắm đâu Thực ra bây giờ 37 máu với bộ này thì nó vẫn là nhiều nha anh em nhá Mỗi round nếu mà thua thì mất cũng chỉ 5-6 máu thôi Cùng nắm là, là, là, là lên tới 7-8 máu Đấy Chứ còn cũng không thể nào mà nó có thể lên được đến cái mức mà mà mà hơn 10 máu đâu Có lẽ là tôi sẽ ghép cái BKB Bởi vì trận này thực ra chơi với 9 phe giờ mà không có chống phe giờ ấy Thì cũng hơi toang ấy Ui, cái gì đấy Ca lông 2 sao gắt đỏ Chuyện này căng đấy Chuyện này cũng căng đấy Không đơn giản, không đơn giản, không đơn giản anh em ơi Không đơn giản, không đơn giản, không đơn giản Thôi chết rồi, chuyện này nhiều thằng to thế nhở Mấy cái thằng bột máu nhưng mà nó lại rất khỏe nhá anh em nhá Mấy cái thằng thằng thằng, thằng yếu bây giờ nó lại là những cái thằng khỏe Ừ Khá căng Căng quá nhở Trừ cái thằng uh, 9 phe giờ top 1 ra thì những cái thằng còn lại đều rất khỏe 9 Warrior thì khả năng đi rồi 9 Warrior trận này lấy đồ cho 9 Warrior hơi sai nên ra tôi phải lấy đồ để đánh với cả bọn 9 giờ mới đúng 9 giờ với cả thằng 9 Assassin cũng rất to luôn nhá À 6 Assassin 6 Assassin bây giờ nhìn thế thôi Nhưng mà chuẩn bị lên 10 rồi anh em ạ Càng đấy Càng đấy Không biết là là, là, là là thế nào đây Bây giờ thực ra thì cướp điên là vẫn chưa có Tôi ấy, tôi là phải có cướp điên lấy đồ này là hoàn toàn là phải chơi cho con cáo đấy nhá Thải to lắm anh em ơi bởi vì đồ của nó cái cái cái vấn đề nó là cái đồ của thằng này này đấy cái vấn đề nó là thế nó là Kira hiểu không assassin Kira khó cái chỗ đấy con gấu này khi mà nó nhận được cái búp Kira thì nó rất khỏe nhưng mà thôi không sao lọt được một con thôi Chúng ta bị lọt một con này chắc là mất khoảng dự đoán là khoảng 3 máu. 3 đô 2 sao hình như là chỉ 3 máu thôi. Nhưng mà nếu mà cứ thua thì là khả năng là sẽ thua luôn đấy. Trời gót đỏ nó to quá, gót đỏ còn rớt hai luôn ạ. Rớt hai ca lông 2 sao 3 tia. 6 đỏ, gót 6 đỏ. Cảm ơn. Bây giờ tôi, tôi cần hai món đồ nữa cơ anh em ạ Bây giờ cần là cần cái gậy như ý Gậy như ý mới đánh được mấy cái thằng mà có Kira nha anh em nhá Gậy như ý để đánh mấy con Assassin Kira ấy, là phải có gậy như ý Đấy mà cướp điên thì vẫn cần Cần để đánh với gót đỏ Thì cần cướp điên Thực ra là cần cả hai món đồ luôn ấy Tôi ghép là ờ, trận này là, là bị sai cái món đồ là hút máu đấy cái hút máu ờ, hút máu cuối ấy, nó chỉ đánh với warrior thì mạnh thôi chứ còn những cái con khác thì Thực ra là cái con gấu này này nếu mà chơi co gấu hay cáo thì nó đều là chọt nó nó đều là cái cái trưởng nó gọi là một phát chết luôn ấy. Nó nó không cần phải chém nhiều phát vào để nó trừ giáp. Đấy. Có lẽ tôi sẽ phải giết thằng gót đỏ trước anh em ạ. Giết thằng gót đỏ trước anh em nhá. Kẹp Dash Spirit vào, giết gót đỏ. Thôi, tôi bàn gấu đi đây, đến lúc rồi. Tầm này không giữ gấu nữa. thôi bàn gấu. Ấy. Gót đỏ sẽ là cái thằng ưu tiên giết đầu tiên Thôi, bờ linh thôi, bờ linh phản thôi anh em ạ Bờ linh phản Ghép cái bờ linh phản ở trong cái cái trận đấu này là nó rất quan trọng ấy. Ghép luôn không nhỉ? Hay là đợi cái cái cái cấm đánh Ở đây vẫn có một cái nhẫn lé là ra là cái cấm đánh nhá Từ từ đã anh em từ từ đã bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh vẫn còn máu vẫn còn máu vẫn còn máu cứ bình tĩnh 21 máu chưa vẫn đánh được anh em ạ đâu rồi đâu rồi được được được vẫn đánh được vẫn đánh được vẫn đánh được đánh nổi không chúng ta kẹp vào vào cả cả đống đá ở đây đánh được giết được con cây không cướp điên hay quá anh em ơi u lấy được cái cấm đánh này Lấy cấm đánh hay là lấy lấy lấy lấy, lấy phản đấy Lấy cấm đánh ngon hơn chứ Lấy cấm đánh ngon hơn Anh em ạ Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cấm đánh trước Lấy cấm đánh để để để từ từ đã để đánh bọn assassin đã anh em Cấm đánh bọn assassin Ờ hợp lý Nhưng mà chưa ra con khan nhở Sai linh assassin lên được hai sao Phantom à Anh em Phantom thì sẽ phải bán con Gutter đi Rồi chúng ta dồn đồ cho Starlink thôi anh em Mà tôi nghĩ lại rồi anh em ạ Có lẽ là tôi sẽ phải lấy cái Blink giáp phản Đánh cái quan trọng ấy Anh em biết là gì không phải giết cái thằng sáu đỏ trước sáu đỏ ca lông nguy hiểm hơn assassin dễ counter anh em ạ assassin dễ counter thằng này phải đi trước này ấy thằng này mới là cái thằng nguy hiểm phải ghép giáp phản vào trước để giết thằng này tôi là kẹp vào là là dash spirit với cả cả cả cả bốn spirit để giết thằng này mà Đấy, chết chưa chết chưa ui sôi ơi anh em ơi được rồi buổi nguy hiểm nhất nó đã qua đi rồi ok mối họa nó qua rồi nhá Bây giờ còn thằng 6 Assassin cũng rất căng nhá 6 Assassin của Kira Không sao nhưng mà Nhưng mà kẹp kẹp vào uh, cái bộ uh, Bộ độc đá này thì cũng không sợ lắm đâu Cũng không sợ anh em ạ Cũng không sợ Nhưng mà cái chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Văn Hậu ấy Là chúng ta phải chơi Là là là là, là uh, God nhá <laughs> Nếu mà bây giờ mà bảo là chơi đóng đá thì nó lại sai nó lại nó lại không đúng với cả yêu cầu của anh em đấy cái mong muốn của anh em là chơi gót cơ nên là tí nữa là thế nào rồi vẫn phải chuyển sang đấy thế nào vẫn phải chuyển sang thì thôi chơi tạm này đấy nhưng mà nếu mà đúng thì là chơi như này là chiến thắng anh em nhá tức là chúng ta sẽ không có gót gì cả mà chúng ta sẽ để để để để uh, kẹp 6 ờ, assassin kẹp với cả ờ, bốn con con uh, spirit ấy đấy bốn spirit 6 assassin thì chắc chắn là ăn được cả hai anh em nhá Đấy, đấy là tôi cứ nói trước anh em thế để cho anh em không hiểu nhầm tôi Không lại bảo là tôi là là là là dại là là coi như là ngu khi mà tôi tí nữa là tôi chuyển sang cái bộ gót gót đây tôi làm còn ten anh em nhá và làm còn ten thì nó sẽ phải là, là hơi khó một chút Đấy, còn nếu mà anh em để như này này thì là thắng được Đấy, để như này là thắng được chỉ cần là dồn đồ cho sai linh thôi anh em nhá để này là thắng được dash split đến hai sao con uh, con con phượng hoàng lên hai sao đấy kẹp được cả cọc vào tí nữa ra con thực ra là nó vẫn sẽ có hai gót nó sẽ vẫn có hai gót nếu mà chúng ta ra được con uh, con khan ui tôi chết rồi nhưng mà tôi còn có 7 máu anh em ạ vãi đái quá thôi thôi thôi thôi hết tiền rồi hết tiền thôi anh em ơi khan ơi ra đi Dark Spirit thôi, không không không. Bỏ nha anh em nhá. Bây giờ form đủ bộ gót đây không chết lại không form được gót thì thôi bỏ mẹ. Khan ơi. Ui đéo ra khan rồi anh em ơi, tôi chết tôi rồi. À, không được rồi anh em ơi, không ra khan. Làm nào giờ bây giờ roll 50 tiền không ra con khan ạ. À. Rao này 7 máu có đi luôn không nhở Cho tôi sống một rao nữa Sống một rao nữa tôi Sống một rao nữa 36 đi 36 đi 36 đi Sống một rao nữa thôi bạn ơi 7 máu 7 máu 7 máu 7 máu 7 máu Ngoài Kira nó chém khỏe quá anh em ạ Không đóng đá nổi luôn Nó chém một phát chết mẹ hết rồi còn đâu mà đóng đá nữa Căng quá anh em ạ Ui lọt lần này chết mất Thôi chết tôi rồi Không không không không không Đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng Cố lên cố lên cố lên cố lên Cố lên xe linh gánh, xe linh gánh, xe linh ơi. Ui được được được được được được được được. Ui rồi tí chết. Mẹ ơi hay quá. Ui căng quá anh em ơi. Bảy máu tí chết anh em ơi. Lọt ba con à, ra vừa rồi chắc chắn chết đấy. Mày quá anh em ạ. <laughs> sống sống sống sống sống để làm lại cuộc đời, sống để làm lại cuộc đời. Vào bờ được không đây? Vào bờ được không đây? Vào bờ được không đây anh em ơi? Căng quá nhở Lao sau buộc phải ra con khan đấy nhá Lao sau mà không ra khan là đi ấy Làm thế nào để lao sau mà ra được con khan nhỏ <laughs> ra khan, ra khan đi, ra khan đi Xin con khan lao sau đi nhá Không ra khan là tèo, lao sau chắc chắn là tèo Lao sau là gặp thằng 9 giờ đúng không? 9 giờ chắc là tôi nghĩ là vẫn sẽ có cửa ăn thôi 9 feather là ăn được Sợ sợ cái thằng thằng thằng Kira thôi Assassin Kira kẹp cọc Nó khỏe Thôi chốt cái chiến thánh thôi Roll à Ước sao không ra con khan nhở Rõ ràng là có con khan ở trong cái bảng này rồi Mà roll mãi đâu ra sao Ra đi Ui đây rồi anh em ơi Thôi đùa đùa đùa Giải tán giải tán giải tán giải tán giải tán Giải tán quốc hội Giải tán Ok Rồi roll nốt nào Ui cáo sắp lên được ba rồi này anh em này Rồi Ghép chiến thánh vào đã Rao này thì chắc là là vẫn ăn được thôi Ok Căng đấy Căng đấy bạn ơi Rồi Không sao Ui mạnh quá Mạnh quá anh em ơi Mạnh hơn hẳn luôn này ui anh em nhìn kìa <laughs> kẹp, kẹp vào cái oánh cho lọt hết không chỗ này không ui rồi anh em ơi dã man nhưng mà đây là bóng anh em ạ xong rồi thằng chín phe giờ chết rồi vậy là solo với cái thằng thằng assassin lên game càng đấy rồi hết tiền luôn phantom queen lên hai đi rồi ok hay quá xong rồi nhá ba tia ba tia có luôn Tôi liệu có ăn được cái bộ tier S bây giờ không nhỉ? God Assassin có ăn được Assassin 6 Assassin kẹp cọc kẹp với cả Kira không nhỉ? Cẳng quá anh em ơi. Tôi lọt phát chết, nó lọt phát chết. Ui! Chết mẹ hết đằng sau rồi. Được không? Được không? Nó vẫn còn ba con, nó vẫn còn ba con. Được, được, được, được, được, được, được, được, được. Được, được, Giết nó, giết nó, giết nó, giết nó, mày chết. Ui, phản kia, bị phản, bị phản. Ôi, tôi chết tôi rồi. Ờ, nhưng mà tụi mày con Grim tôi giết chết nó chứ. <laughs> Ảo thật đấy. Con Grim nó đấm chết con gấu luôn ạ. À. Tôi tí tưởng cái quả phản nó, nó có sắp phản nó phản chết thì con Silent Assassin của tôi thế mà cái con con Grim nó lại gánh kèo.